Dạ không biết Đã cắt vô rồi Không, thấy Làm sao? Theo năm này Còn năm khác hầm nữa, hầm nữa, lại còn năm nữa còn triệu đây là đúng cân chín chín độ chất ba lô bỏ đi mà làm dây chứ luôn bị cắt luôn mà cho không có cắt đâu thật đi ra cũng được ra giờ vào năm trăm bằng vâng. năm một triệu múa mẹ biết thịt cái không kia sao sáu điểm bằng vâng, bằng vâng. sáu điểm không là tưởng lên nhiều cái chưa để nhá chưa để à thăm thấm nữa de đi với em một triệu gỡ văn trước mẹ em bóc cho cuối cái chỗ để bốn điểm triệu còn triệu đâu một triệu này còn hai triệu yeah. cần này cần chết chín sáu điểm được sáu điểm đấy. ô <laughs> cái gì đây gọi là gì mới mới lên đi ra mua ba kinh nó có 6 điểm mà thôi rồi này ba à một hai ba lẫn đồ ngủ ấy quá nạ còn 6 điểm vậy anh đầy đủ quá thì về ngủ trời ơi người mua này Campuchia còn một triệu quả một của một khác hóa ra là này còn nữa không? À? ừ. cân cân đi cân thôi cân mấy chín thôi được tiên chết chết luôn mỏng triệu năm triệu à con năm triệu khác đó nhanh chưa đến bán chưa lên bàn luôn chưa lên u ừ, chín rồi đi bạn nó đỏ thế nhỉ mình từ nãy giờ mình nhiều mua tiền không đây ông vừa mình đóng rồi mà ừ, đấy là bù nào bù nào bù tiền ăn được năm được ờ, ngay mà đeo đeo bỏ thế mới tàn như thế nhỉ mà đánh nhanh nó về phải nó ngủ danh quá cái đánh khỏe lắm cái đánh những lẫy nhanh hết thì về thay 500 500 một triệu tiền mãi thế nhìn cục mãi bó bó không con này cũng cân nữa à? không cân thối Đọc cắt hỏng luôn để ta còn cô cô chứ cô rồi đấy năm lít đeo lên bàn cái đeo trả con này đi anh kiểu không đi là rất nước mắt này năm còn một triệu kéo sao nữa <laughs> nhìn vào cái kia ra nữa vừa đây thế nào mà hết rồi đấy triệu một hai còn hai khắp ui bố đêm là đi ô láo tám này không nên có gam không được cái thằng cân này đầu mẹ tám thì ông trẻ ra được không được tám điểm nghe hai triệu thì chạy chốt chạy sáu người mà nó bắt rớt được không mỏng đi cân cân được các chán hết rồi còn triệu còn triệu được cân không bỏ bỏ lần nữa cân lại dạ, thằng cân không cân không cân à? cân đi rồi luôn tại đây nghiêng rồi dẫn người đeo kiếm tiền sáng rồi ngon đi cấm là không tính tiền cắt để tao chiên luôn này cắt tận nhau đi cắt cắt lúc là ai à kìa tôi để lại đấy thế quá đủ chưa <laughs> quá rồi bây giờ thôi chiên luôn đi thằng tận giờ hai ván rồi đấy ván thứ ba nữa thôi khỏi cắt nhé năm đi Nói chả Nhớ lên cái solo tiếp Lên là solo tuyệt quá hơn thằng này một chữ linh sáu sáu ăn luôn Thì hmm. nó mất rồi Ai? Ờ. Lúc gà ai rồi Ăn cái nào? Đó, đó, đó. cây mỗi nhà cây Thế này Ui Ủa Đấy Đấy Hiểu không 500 500 5 triệu Sao mua một bó Bỏ tiền vào đây Ông này bỏ à? Chưa Có bỏ à? ổn định quá à. cân à con triệu này cân triệu cái gì con triệu con triệu khác nhẹ nhàng tình cảm thôi chạy đi chạy đi kiểu ngủ này con lại hai triệu hai triệu luôn đúng không đúng rồi một hai một hai ba triệu rưỡi dễ dàng của 5 triệu khác ừ. xong rồi 5 triệu là xem lại đã, từ từ nhá còn nữa nhá chưa cân đâu mà cân được xem sao cân thì mất nó ít một hai ba bốn năm triệu khác nữa năm còn năm triệu khác lại còn năm nữa Ừ, không thiếu ừ, không tiền rồi còn đấy được còn 5 triệu hút dân bài đâu ăn đông sướng có gì không có tập trung mà đây bài đây có lên không Đó. giờ vài cân rồi gì cân rồi đấy. cô bay không phải để đó cho mượn 10 triệu đi ui chả muốn nữa à? mượn mà chơi 4 rồi Thế là tổng 15 à? Tổng 15 nhé Ông có theo không? Cứ đánh đi, bao không đánh được bỏ thì ta đánh Luôn vâng, vâng, bỏ đi Luôn thì vay tiền thì đánh nó đi Ăn mấy mà đánh tất thì của ta đánh mấy cái gì Con mắt Con năm đó còn bao nhiêu tốc không còn là bao nhiêu còn năm vứt tất xuống còn 10 đi cho nó đủ một hai ba nó lại tốn lên sáu bảy tám chín mười làm quá nào ừ. mở đi mở đi mở đi đầu sáu thôi quá đầu sáu đầu sáu đầu sáu đầu sáu ba sáu sáu đầu sáu kia được lẫn vào đây hai tờ trên tờ nữa đây là kẹp điện thoại đây là cãi tình <laughs> vỡ lồn ba sáu một thứ tốn giờ mới được bán đến tôi là hôm nay đi cao bánh bạo bài là Sau tầm này thì làm cái nữa rằng kiếm một tóc nữa Mượn thế này tổng một tổng là bao nhiêu? năm triệu à? hai chục quá? Mấy năm trước Con thò đắt năm triệu luôn Vừa thằng nào chia đi Không phải chia đâu Anh em ờ, cô hoài lo Cô nhầm, cô nhầm Có cắt rồi chơi luôn đi à tôi kia à? tưởng từ nhà này kia cơ này là thuê mười tiếng nhà này đâu là mấy tiền đi bảy cốt cũng còn để đây được đây năm triệu nó xong là rồi tí xuống đấy rồi cầm lên những người nó cầm cho tôi năm mấy năm à một triệu chạy hết bỏ đi bỏ lốt này hai điểm đúng không mất ba mươi điểm bốn tất cả anh em thì ở ờ, đoạn clip vừa rồi ờ, tôi có đánh một trận liêng bịp thì trong trận liêng đấy tôi có sử dụng một chiếc máy đánh bài như này thì đây chính là một chiếc điện thoại có thể lắp sim gọi bình thường và có thể hỗ trợ anh em chơi liêng bịp như ờ, trận liêng vừa rồi tôi có sử dụng ấy thì là cái máy này nó sẽ mang lại phần thắng cho anh em đến 100% tức là khi anh em sử dụng chiếc điện thoại này để đánh liêng thì cái độ chuẩn xác tức là anh em sẽ luôn luôn được ván bài to nhất nữa tức là anh em có thể nhất thông khoảng 10 đến 20 ván một cách bình thường luôn thì bây giờ tôi làm lại cho anh em xem lại mà nữa tức là chiếc máy nó tác dụng đánh liêng như thế nào thì bây giờ tôi sẽ vào trò chơi liêng trên chiếc điện thoại này liêng này liêng ngoài thật đời thật nhé không phải liêng trên điện thoại mà chiếc máy này là điện thoại hỗ trợ đánh liêng bịp ờ, bằng bài thật này thì tôi sẽ làm lại cho anh em xem nhé đây anh em chỉ cần thao tác như này và anh em vào bên trong thì anh em vào chơi liêng anh em chỉ cần để điện thoại trước mặt như để trong nóng như này đấy được chưa anh em để điện thoại trong nóng này thì mình nháo bài xong mình đặt bài ra đây ta đặt bộ bài cách chiếc điện thoại này khoảng 40 phân như này thì chiếc máy nó sẽ báo cho mình biết phần bài nào là phần phần to nhất đấy máy báo một thì tương là anh em chỉ cần bỏ đi một nãi bên trên như này và anh em chia ra bao nhiêu người là anh em lựa chọn sẵn tức là bây giờ tôi đang cài sẵn bốn người tôi chia ra bốn người một hai này ba này bốn nhà này thì bài mình sẽ làm bài to nhất anh em nhé bảy điểm k này bảy điểm là to nhất chưa 7 điểm ca anh em nhé đây tôi làm lại cho anh em một vài ván nữa cho anh em xem để chi tiết hơn đấy anh em có thể vừa vào và nháo đi này nháo bình thường nhá được chưa đấy nháo rất bình thường và mình chỉ cần đưa bài ra đặt cách điện thoại tầm 40 phân như này thì chiếc điện thoại nó sẽ báo cho mình biết là hai đúng ạ máy báo sẽ hai thì anh em chỉ cần bỏ đi hai cái bên trên thôi một này hai này và lại tiếp tục chia ra bốn người anh em có thể nhất thông như vậy trong vòng 50 ván hoặc 100 ván nếu anh em làm thông như vậy đây bài mình chín điểm anh em nhé chín điểm tốt nhất này nhà này 10 này Đấy, nhà này nhà này 8 này em thấy hiệu quả chưa anh em có thể chơi đến 10 nhà đến 20 nhà vẫn chơi được nhé vấn này tôi thử cho anh em 10 nhà cho anh em xem đây ạ bộ bài nhá hoàn toàn bình thường này đấy anh em có thể trộn đều lên như vậy và anh em chỉ cần vơ bài và đặt xuống khoảng cách vẫn là khoảng cách là 40 đấy tầm tầm 40 phân nhá đây anh em đặt ra như này thì chiếc máy nó sẽ báo cho anh em là cắt đi bao nhiêu đá thì anh em sẽ to nhất đấy máy báo một anh em nghe thấy không ạ đấy máy báo một thì anh em cầm lên tháo đi một đá và chia ra 10 người thì bài mình sẽ là bài to nhất anh em nhé 1 này 2 này 3 này 4 này 5 này 6 này 7 này 8 này 9 10 nhà này đấy được chưa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 người này tiếp này bài nhà mình nha liêng 789 anh em nhé bài nhà mình bài đầu tiên này liêng 789 này nhà này 9 điểm thua này Đấy, nhà này 9 điểm trước rồi, tôi khẳng định 100 phần trăm là máy này lúc nào ván bài nhà mình cũng to nhất đấy nhà này không có điểm này thì đấy là bài nhà mình được 789 trong trong vòng đánh 10 người anh em nhé đấy có thể cài 6 người cũng được bây giờ tôi sẽ để một ván 6 người cho anh em xem này rồi tăng nhập lên 13 người trộn đều lên thoải mái ai nhặt bài ai nhá bài cũng được anh em chỉ cần đặt bài xuống cho máy nó báo anh em cắt đi là bài mình sẽ to nhất đấy máy cực kỳ hiệu quả chiếc máy này ngoài đánh nghiêng ra thì có thể hỗ trợ anh em chơi ba cây hoặc là chơi sâm chơi phỏm đấy tự bài cào hay là tất cả các trò chơi bài lá tại Việt Nam nó đều có thể đánh Từ hiện tại do cái chế độ 7 người cho anh em xem nha anh em đặt bài đây này đấy máy báo 9 anh em nghe 9 nhựa thì anh em bỏ đi chín lá bên trên một hai ba bốn năm sáu bảy tám này chín cây này và chia ra bảy người một hai ba bốn năm sáu bảy nhà này và mình nha đấy cái thứ ba là 9 điểm anh em nhé sẽ không qua có 9 điểm hết anh em nhé nhà này 9 điểm thua này nhà này cũng 9 điểm rồi nhà này 10 này em thấy hiệu quả chưa thì à, anh em nào cần hiểu hơn về chiếc máy đánh bài đánh nghiêng này thì có thể comment phía dưới là cần hướng dẫn cách sử dụng máy đánh nghiêng trên điện thoại hoặc là uh, hỏi một vài câu hoặc là anh em nào muốn tham khảo chi tiết nhất ấy, thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình đây thì tôi sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em về cái chiếc máy điện thoại đánh bài như nào anh em đi chơi ấy nó sẽ không sáng là như này đâu mà nó sẽ tối như này này đấy anh em chỉ cần đặt bài ở đây thôi thì chiếc máy nó vẫn báo cho anh em biết